đêm biển thở dài em một mình xoay sống biển vắng em quay đạp giữa bốn bề yên ắng không trốn được cô đơn không anh đêm bóng thành cố tình không anh bên cùng thành hoang mang vô côi từng giọt từng giọt rớt rơi được vào trong cơn nơi xa có bao giờ dài em một mình say sóng biển vắng em quanh đạp giữa bốn bề yên ắng không trốn được cô đơn không anh đêm bóng thành cố tình không anh biên cùng thành hoang mạc mồ hôi con từng giọt rớt rơi không không phải là nước mắt nỗi nhớ không tan đường vào trong khóc nơi xa có bao giờ anh một phút như em nơi xa có bao giờ